chào tất cả anh em thì ngày hôm nay tôi lại uh, giới thiệu cho anh em làm tay cái anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp ở sòng sới giúp cho anh em có đến 7 80 phần trăm tỷ lệ chiến thắng khi anh em đi chơi ở sòng sới anh em nhé thì cái bộ hột mà ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé thì với cái cách lắc và cái à, bộ hột tài xỉu 2020 này khi anh em à, mang nó ra sòng sới chơi thì anh em sẽ nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay anh em nhé tỷ lệ của cái bộ hột này nó sẽ đi đều cho anh em chiến tài chiến xỉu đó chính là 5 năm khi anh em nhận cái bộ hột này về thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao mà có thể anh em lắc được cái bộ hồn tài xỉu 2020 này giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em luôn thì bộ hồn này hoàn toàn là không tăng tích nên là anh em à, cực kỳ là yên tâm khi anh em đi chơi ở sòng sới anh em nhắc anh em không phải lo nghĩ về vấn đề gì cả bao cho anh em ăn thua trẻ hộp luôn bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em tăng tích của cái bộ hồn tài xỉu 2020 này dọn đèn cho anh em cực kỳ là trong luôn anh em nhé Đó. Nó trong muối thì nổi anh em nhé nổi rất là đều không bị nghiêng về bất cứ một mặt nào cả anh em Đó. và khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý rằng là anh em sẽ phải rửa qua bằng nước tránh cái tình trạng rằng là nước muối nó sẽ bám vào những cái kẽ hột nó làm cho cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi nó không đúng theo những cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào cái bộ hồ tài xỉu 2020 này Đó. anh em lau khô nam châm hoàn toàn là không hít chén dĩa cũng là nắp chén dĩa chợ anh em nhé đúng không ạ đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái phần tan tích của cái bộ hộp tài xỉu 2020 này đúng không ạ và bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái à, tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu 2020 này cũng như cái à, cách làm sao mà anh em có thể lắp giữ tài giữ xỉu bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu này anh em nhé nó xỉu đúng không anh em 114 em nhé tiếp tục lên tài đúng không ạ từ ngũ thiên 456 nha anh em nhé nó bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé đó, tiếp tục đó đúng không anh em 331 đúng không ạ bộ hột đi rất là khôn anh em nhé và anh em để ý này bộ hột của bên cơ sở bên tôi lên đôi rất là nhiều để chờ lên cho anh em những cái chén bão anh em nhé tiếp tục đó đúng anh em lên tải bão ngũ đúng không ạ đó, thì những cái chén bão như thế này thì rất là cần thiết cho anh em khi anh em đi chơi ở sòng sới anh em nhé đó tiếp tục test cho anh em xuống xỉu cho anh em này thì cái chén này tôi lắc nó không không đúng theo cái tỷ lệ tay thì nó sẽ phản thì đây nó sẽ là sén phản của em nhé nó phản thì nó lại lên bão ngũ đúng không ạ Đó. tiếp tục xuống xỉu lại cho anh em đó xuống xỉu của anh em thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ một uh, à, tài xỉu 2020 này anh em nhé đó thì những cái chén phản thì anh em không thể nào mà tránh khỏi đúng không ạ không có cái bộ đồ chơi nào mà không có chén phản của nó anh em nhé anh em đen thì anh em chịu thôi nhưng mà nó lên ờ, bão đấy là số anh em đỏ đúng không ạ thì anh em ăn bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở của tôi để tôi test cho anh em vài ba chén nữa anh em nhé tài đúng không anh em tôi giữ luôn tài cho anh em này không ạ 551 anh em nhé 446 đúng không anh em tiếp tục vẫn là tài đó 416 đúng không ạ vẫn là tài tiếp anh em nhé đó vẫn tiếp tục là tài 335 đúng không anh em đó 663 đúng không ạ đó thì cái chén này xuống xỉu nha anh em nhé 123 đó thế hột nhỏ này đó thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em đúng không em đó 221 đúng không em đó tiếp tục vẫn là xỉu tiếp đúng không ạ 135 đó hai ba bốn tiếp tục lại là xỉu anh em nhé lại tiếp tục một hai ba đúng không ạ bộ một đi cực kỳ là khôn anh em nhé test cho anh em chén cuối cùng này đó thì đó đây chính là những chén phản của nó anh em nhé thì anh em lắc nó không đúng với tỷ lệ cái bộ hột thì nó sẽ lên cho anh em những chén phản thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích cũng như là cái tỷ lệ đi đều này và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi ngoài em thì ngoài bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều loại đồ chơi chuyên về tài xỉu bịp dành cho tất cả anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu và làm tay cái thì anh em có nhu cầu anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình anh em nhé anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về dòng đồ chơi bịp mới nhất hay không hay không mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo tạm biệt tất cả anh em